Vâng, rất vui khi được ờ, quay trở lại đấy để gặp toàn thể anh chị em của chị chú bác được phân tích và được đưa lên những cái con số, những cái câu kèo tốt nhất cho anh em tham khảo của số số miền Nam hàng ngày anh em nhé. Thì uh, lời nói đầu tiên xin phép được gửi tới toàn thể anh chị em của chị chú bác một lời chào, một lời chúc thân thương nhất. Chúc anh chị em của chị chú bác có luôn luôn là được gặp nhiều thành công trong cuộc sống, luôn luôn mạnh khỏe nhé. Thì uh, cũng như thường lệ bây giờ là buổi chiều của ngày 25 tháng 3 năm 2020 thì uh, mình quay trở lại đây để đưa lên cái phân tích và đưa lên cho anh em được tham khảo, được chơi vui văn nghề những con số mà cánh cao miền Nam của mình đưa lên nhé. Thì à, đầu tiên mình cũng sẽ điểm sớ lại cái kết quả của sổ số miền Nam của chúng ta ngày hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2020. Thì sổ số miền Nam mở thường gồm 3 đai đông Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng anh em ạ. Thì mình cũng sẽ điểm sớ về cái kết quả đầu giải 8 và giải đặc biệt cho anh em được biết nhé. Thì ở đầu giải 8 thì ở đai đông Nai xuất hiện cho anh em con 20 và ở đai Cần Thơ là con 55 và giải... ở đai Sóc Trăng là con 50 anh em nhé con tử với giải đặc biệt ngày hôm nay thì ở đài Đông Nái thì xuất hiện cho anh em dạng 720 347 em nhé. Và ở đài Cần Thơ có dạng 643 219 anh em nhé. và tử với đài Sóc Trăng thì ngày hôm nay giải đặc biệt có dạng 200 347 anh em ạ. Thì đây là cái kết quả về giải tạo với giải đặc biệt của số miền Nam của chúng ta ngày hôm nay. Còn à, mình cũng sẽ tới với cái à, những số lô tô xem ngày hôm nay có những gì đặc biệt không ạ? Thì à, ở những con số lô tô ngày hôm nay thì ở đa Đông Nai của chúng ta ngày hôm nay từ đầu 0 cho tới đầu chín thì là có đầu à, 1 là cấm hoàn toàn anh em nhé. Đấy. Thì à, đầu đầu 4 thì có con 48 lên hai cho anh em, đầu 5 có con sáu đầu 6 có con mới 66 anh em nhé. Đấy. Thì ngày hôm nay có à, ba đầu là đầu 4, đầu 5, đầu 6 là nhân hai cho anh em nhé. Còn tới với đa Cần Thơ ngày hôm nay của chúng ta thì từ đầu 0 tới đầu chín thì không có đâu nào cấm cả anh em ạ. Giá đều các đầu từ đầu 0 tới đầu chín luôn nhé con uh, những con lô hai nhảy thì có đông không có con bảy uh, không bảy hai nhảy em nhá và đầu bốn có con 41 hai nhảy em ạ và tử vừa đai xong trăng ngày hôm nay thì uh, từ đầu khấu tới đầu chỉ của chúng ta thì đã có đầu không và đầu sáu là cấm hoàn toàn này anh em nhé và những con lỗ hai nháy thì ở đầu bốn có con 47 là nhân hai cho anh em anh em nhé đấy thì uh, cái kết quả số số Việt Nam của chúng ta là như vậy thì mình cũng sẽ điểm sớ lại cho anh em được biết thêm là kết quả là như như thế nhá thì à, mình ờ, cũng ờ, không nói nhiều được vì anh em cũng đã xem hết rồi thì à, mình cũng à, nói điểm sớ như thế thôi còn à, cũng ờ, xin chúc mừng tất cả anh à, em nào mà ngày hôm nay đã được chiến thắng được à, à, ăn những con lố con đê của sổ sổ miền Bắc à, miền Nam của chúng ta ngày hôm nay nhá. thì cũng xin được chúc mừng tất cả anh chị em nhá. Còn bây giờ thì mình cũng à, sẽ tới với cái bảng trột sổ cho anh em tham khảo chơi những ngày mai ngày thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020 thì hy vọng những con sổ của cái cho cao miền Nam đưa lên sẽ mang lại một ít may mắn mang lại cái sự chiến thắng cho anh em thì mong anh em xem kỳ lượng cho mình và cân nhắc kỳ lượng tham khảo một cách vui vẻ kỳ lượng và cân nhắc trước sau anh em nhé thì mong anh em xem video của mình thì đừng ngần ngại để lại cho cánh một nút like một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông để nhận được những cái video mới nhất, video sớm nhất của kênh Soccer App để không thể bỏ lờ được những cái con số hay, những cái đường cầu chuẩn để anh em được tham khảo được vui văn nghệ ra đã hàng ngày của sự phổ miền Nam của chúng ta nhé. Đấy. Còn à, bây giờ thì mình cũng sẽ tới với cái bảng trộn sổ cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai. Đấy. Đấy là bảng dự đoán kết quả sổ sổ ngày 26 tháng 3 năm 2020 nhé. Thì sổ sổ miền Nam của chúng ta thì ngày mai gồm Đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận anh em ạ. Thì ở đài Tây Ninh thì anh em tham khảo cho mình con đọc thủ lỗ 45 cặp sóng thủ lỗ là 6776 anh em nhé. Và ở đài An Giang thì anh em tham khảo cho mình con đọc thủ lỗ 91 cặp sóng thủ lỗ 1221. Đấy. Và ở đài Bình Thuận là con độc thủ lô 36 anh em tham khảo nhé. Và cặp sóng thủ lô 0440. Bao lô ba đai là con 28 và chiến đả ba hạ ba đai đấy là con 28 67 nhé thì đấy là toàn bộ bộ sổ của cái cho cầu miền Nam đưa lên dự đoán cho anh em tham khảo chờ cho ngày mai thì uh, anh em tham khảo cẩn nhắc nhé anh em nào cảm thấy trung máu cái câu cái kèo thì uh, ờ, chẳng định nhá còn uh, trên kênh thì không thể là khẳng định cho anh em là 100% phần trăm thì cái cùng là cố gắng để đưa ra những con số mà cái cảm thấy ok nhất cảm thấy tí tưởng nhất đấy thì uh, vạn sự là tùy duyên đấy thì mong anh em xem video thì cẩn nhắc kỹ lưỡng cho mình và cố gắng ủng hộ kênh bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển hơn. Đấy. Đấy à, mọi đóng góp <clears throat> ý kiến gì thì anh em có thể là bình luận ở phần bình luận giúp kênh nhé và anh em nào có cái đường câu nào hay những con số nào chuẩn cảm thấy ứng ý với những con số nào thì có thể bình luận ở phần bình luận để đưa lên cho anh em tất cả anh em dìu dắt nhau vào bờ anh em nhé đấy thì anh em là một cái cộng đồng để tạo điều kiện giúp đời nhau bầu bỉu nhau để vào bờ anh em nhé thì anh em đang vào giấy đỏ đang kể những cái chỗ nào thì có thể bình luận ở phần bình luận để tất cả anh em mọi người được tham khảo được cùng chung vui với cái à, sự may mắn của anh em nhé và vâng thì à, nói tới đây thì mình cũng uh, kết thúc video tại đây thì cũng uh, rất mong là anh em luôn luôn may mắn luôn luôn gặp nhiều thành công trong công việc luôn uh, trong công việc cũng như cuộc sống nhé luôn luôn là được thầy anh em là chia thẳng với những con số mà anh em chơi hàng ngày và hy vọng ngày mai với những bộ số mà kênh cho soccer miền Nam đưa lên dự đoán đấy thì sẽ nổ tưng bừng nở rực rỡ cho anh em để không phủ cái lòng tin cái sự yếu quỷ của anh em dành cho kênh cho soccer miền Nam của mình nhé. Vâng, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào chiều ngày mai nhé. Chúc anh em và gia đình có một buổi tối thật là vui vẻ, thật là an yên, thật là hạnh phúc nhé. Vâng, xin chào anh em ạ.